ok xin chào bạn cho lòng nha ok lúc nãy bây giờ mình đã quay tiếp sự kiện đấy. lúc nãy mình mới bb với thua ấy thì có phải là hai một ý là mình thua ấy. ừ. xong mình bb mình đang thì mình thắng giờ thì mình sẽ quay bb giữa hai người này đối với nhau giữa em của an và khôi này mà mới bi bi thắt hành lang này thằng này nè gà bãi lò sáng nay là không tổng kết chưa à trên đề bạch thì đầu trường các bạn đã ký không được dạ. ra như nhờ đã bắt ra gần đối với ờ, thành kim

không có thể đến hai cái tôi ở quê lên đây làm nhưng mà đang làm công sự chủ thầu chạy trốn không trả tiền công cho tôi mấy sáng giờ cứ lang thang ở đây xem có ai thuê gì thì làm đấy nhưng mà người ta chê tôi bẩn vậy anh có thể kiếm một nghề nào ổn định để làm không? Đúng rồi anh chị, tôi học hành chả đến rơi đến trốn, giờ biết kiếm công việc gì là ổn định. Công việc của tôi là trường bảo vệ đấy, tôi thấy anh hiền lành, thật thà, có sức khỏe, có thể làm tốt công việc này. Lương bảo vệ công vụ sống, làm lâu dài, đãi ngộ sẽ tăng lên. Nếu như anh có thúc chi tiêu thì có thể tiết kiệm được tiền để gửi vào cho gia đình nữa. Anh thấy sao? Vậy tốt quá rồi ạ. Tôi cảm ơn chị. chịu nhiều lắm mà thôi xe đến rồi tôi đi đây hẹn gặp lại anh ở công ty nhá rồi vâng, chào chị anh chị để gọn xe mà không người khác còn đi nữa không biết chuyện đấy đấy mày có quyền gì ra lại cho hàng đi này đúng yêu cầu anh để xe bỏ lại nếu không tôi sẽ báo với cấp trên này chú em mới đến được không biết em là ai không lần sau nhìn thấy anh phải cung kính lên phép thấy xe của anh để tự động mà lắp vào em chưa tôi là người mới thật nhưng mà việc anh làm là không đúng tôi đã nhắc nhở rồi mau anh thực hiện cho làm vậy để chúng quyết anh học đây chẳng phải việc của bảo vệ hay sao tại sao ta phải dắt ta không dắt đâu mày làm gì ta nếu như anh không chấp hành tôi sẽ thực hiện theo quy định của công ty quy định nào làm gì có quy định đấy mày tự đặt ra đúng không một cái thằng bảo vệ của mày thì làm cái gì đúng là tôi không làm gì được anh cả, nhưng mà nếu anh vẫn cố tình như vậy tôi sẽ khóa bánh xe của anh lại kìa anh ta đang bảo là sẽ khóa xe anh lại

tao thì ra mở khóa xe máy đã chạy ra bắt kể tao rồi đúng rồi đấy chị ạ à. cũng tại anh ta nói khó nghe quá nên là anh cảnh giúp anh ta một chút thôi ảnh hưởng cháu trở thật thôi được rồi tôi không muốn sáng trở đến công ty các cái cạnh nhân viên cãi nhau như thế này hay là bà làm việc đi thế nào anh đã quen việc hơn chưa cảm ơn chị vinh tôi vẫn còn học hỏi nhiều lắm ạ chuyện vừa rồi tôi đi ngay bọn họ là nhân viên lâu năm của công ty tôi cũng hiểu được tính cách của họ như thế nào chắc thể anh là người mới nên họ dở thói nó cũng bắt học bao mới thôi anh cứ làm đúng trách nhiệm của mình là được vâng tôi biết rồi tôi cảm ơn chủ tịch thế nhá tôi vào làm việc đây sakain em làm gì mà bây giờ mới ra anh đợi em vừa nãy nhé anh lên không được không kịp đâu không kịp gì ạ anh có những mấy thằng bạn không có đuổi theo ta nhưng mà muốn được gặp lại em hôm nay em ăn mặc đẹp vào quay cũng mặc cũng rất bạn em nhưng mà bây giờ em cũng mang tập tài liệu này anh có khi đối tác thì chúng ta được chuyện gì em nhờ ai mà không có được mà không được đâu chủ tịch chỉ định em là người phải mang sao em sợ chị ta được khi nào vậy em không mang sang chị ta cũng không biết đâu ai mang sang thì cả với nhau cũng phải đâu nhất thiết phải là mang sang nhỉ rồi ờ, xong em cô em của an đây trên kè sắp thua đang xét kèo trên tinh thần sắp thua đang bảo cho kia Ghiền Mì Gõ liệu ờ, có được không anh lỡ xảy ra chuyện gì thì sao yên tâm đi không sao cả này kia anh gọi tôi à? đúng vậy ngoài mày ra còn ai ở đây nữa mà hỏi có chuyện gì không anh chủ tịch bảo tôi đưa cho anh cái này xong luôn là anh cũng đang tập tài liệu này sang công ty đối tác đây là danh sách của người ta anh đến theo địa chỉ đấy rồi mua xong người có tên trong danh thiếp là được quá mày không cần biết gì hết chỉ cần giao đúng cho là được rồi còn mày làm mất bán là đi không đủ đề đâu dạ ai đấu ai sao tướng này đánh nhau mà solo nhau được luôn à tôi vẫn là bảo vệ thôi mà trên tổ trưởng em cũng quan tâm nhưng mà cái vẫn như lúc trước có hơn đường nào đâu có chuyện này sao anh muốn nói rằng không chứ bình thường lên cấp bậc lương cũng tăng lên mà cái này thì tôi không rõ họ trả tôi bao nhiêu tôi rất nhiều không mà tập tài liệu này ở đâu mà anh có tại sao nó lại ở đây ở đấy chị nói cho không nhớ chẳng phải chị bảo tôi mang đến công ty đối tác lúc nãy thì ra ngoài tôi làm rơi cái thanh thuốc đã được bảo đợi chị ta lại hỏi tôi đó tôi đâu có bảo anh mang đi chị không bảo tôi mang đến công ty đối tác tại sao cô không phải bảo tôi nhỉ được rồi chuyện này cậu để tôi giải quyết cậu ra gọi là xe giúp tôi nên tớ vẫn đang trong giờ làm tao không dám gọi em ra đây ngồi anh cũng bị nhớ em rồi anh thôi cứ cho cũng dịch đấy đi ngày nào chẳng gặp nhau được nhớ chẳng biết có chuyện gì thế cứ nói đi còn giờ làm để chủ tịch nhìn thấy thì không hay đâu anh sẽ có của ta cô ta là khá rồi. anh em nhận xét nào để anh xem anh có dám nói như thế trước mặt chị ta không không làm ở đây thì làm ở chỗ khác nếu thì không như để làm chẳng qua là phải có em thôi chứ không anh bỏ quá thì không đi này rồi ờ,